Đây là chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Hải Dương. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11, trường tiểu học Tô Hiệu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Các thầy cô giáo tích cực bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp, tham dự lớp tập huấn do Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục tổ chức, tập huấn trải nghiệm do Ban giám hiệu trực tiếp tập huấn. Bên cạnh đó, các em học sinh các lớp đã hào hứng tích cực tham dự giờ học hay, tiết học sáng tạo để tri ân thầy cô của mình. Học sinh còn tích cực tham gia hội thi viết về thầy cô và mái trường mến yêu, làm sản phẩm khéo tay thay lời muốn nói gửi tới thầy cô của mình. Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của người Việt ta. Từ những nét chữ đầu tiên cô dạy đến những bài giảng của thầy cho học sinh tri thức vào đời. Bạn Bảo Khang, học sinh lớp 3E, đã có những tâm tư tình cảm như sau Ngôi trường của em đang học nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hải Dương Đó là trường tiểu học Tô Hiệu Em nhớ lần đầu tiên bước chân vào trường Trường em to, rộng và rất sạch sẽ, thoáng mát Vì có rất nhiều cây xanh Dưới bóng cây là những hàng ghế đá san sát nhau Em Nguyễn Hà Vi, học sinh lớp 4A thì tâm sự Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là cả nước đang cùng nhau chống dịch Covid-19. Không thể đến trường để gặp thầy cô và cùng nhau chào mừng ngày 20 tháng 11, nên qua đây Hà Vi muốn nhắn gửi lời chúc mừng của mình đến các thầy cô. Nhân ngày 20 tháng 11, Hà Vi xin chúc các thầy cô giáo sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người của mình. Em Nguyễn Trung Chính, học sinh lớp 5G tâm sự Thời gian cứ thế trôi Vậy là thấm thoát đã 5 năm học tiểu học trôi qua Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc Đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách tới trường Vậy mà giờ đây em đã là học sinh cuối cấp Với bao nhiêu kỷ niệm về thầy cô và mái trường Đã in sâu trong tâm trí của em Bạn nhỏ Trần Lê Phương Học sinh lớp 4D Có những tâm tư tình cảm thật xúc động Em được cô giáo tên là Minh Tâm Cô chủ nhiệm Cô có dáng người nhỏ nhắn Ánh mắt cô hiền từ nhìn chúng em chiều mến. Do dịch bệnh nên em không có nhiều thời gian học trực tiếp với cô, nhưng chúng em vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm rèn rũa, tỉ mỉ tận tình, giúp cho chúng em ngày càng tiến bộ hơn, lớp học ngày càng nề nếp hơn. Còn bạn Đỗ Quỳnh Chi, học sinh lớp 3B thì tâm sự. Em còn nhớ, có hôm học trực tuyến, có vài ba bạn nhắn tin trong giờ khiến cho lớp học không ổn định, làm cho cô không vui cô đã nhắc nhở các bạn. Lúc ấy, em thấy trong đôi mắt của cô lộ rõ vẻ buồn phiền. Em thấy rất thương cô. Em thấy cô thật vất vả khi phải dạy học trực tuyến. Bạn nhỏ Phạm Hoài Bảo Trang, học sinh lớp 3C, học sinh của cô giáo Nhung yêu quý. Bạn đã tâm sự như sau. Khi học cô, cô nghiêm khắc là vậy, nhưng giờ ra chơi, cô lấy các mẩu chuyện vui, có ích để kể cho lớp em nghe bạn nào có lỗi cô chỉ khuyên răn chứ không hề la mắng bạn nào học yếu cô kiên trì uốn nắn để bạn ấy theo kịp các bạn khác cô nhớ từng đặc điểm của từng bạn trong lớp bạn nào chăm chỉ bạn nào nghịch ngợm bạn nào giỏi toán bạn nào đá bóng hay cô đều nhận xét từng bạn trước cuộc họp phụ huynh em đặng minh ngọc học sinh lớp 3D thì tâm sự cô chủ nhiệm lớp 2 của em tên là nguyễn thị lan anh cô trẻ trung đúng với cái tuổi ngoài 30 Cô sôi nổi, năng động, nhiệt huyết với công việc, đúng với cái màu áo xanh cô thường mặc. Mỗi ngày đến trường, em lại thấy cô trong màu áo xanh đó đang đứng hướng dẫn các phụ huynh và các bạn học sinh thực hiện quy định cổng trường an toàn giao thông. Còn bạn Đinh Khánh Ngọc, học sinh lớp 3G thì cho hay Em vẫn nhớ ngày đầu tiên đến lớp, cô đến sớm lắm khi ông mặt trời còn lấp ló sau những ngôi nhà cao vút, cô đã đến lớp, lau bảng, lau bàn rồi dọn lớp sạch sẽ để chúng em được học trong lớp học thơm tho. Còn với bạn Lương Thị Cẩm Tú, học sinh lớp 5D, bạn đã tâm sự như sau. Cô giáo Phan Thị Thanh Tâm Một người nghiêm khắc nhưng rất đỗi bao dung Người đã xóa nhòa những lo âu, sợ hãi của em ngày đầu tiên đến lớp Trong bộ đồng phục mới tinh mang tên Trường Tiểu học Tô Hiệu em rụt rè lấp sau lưng mẹ thập thò trước cửa lớp mà chẳng dám vào cái cảm giác bất an khi phải xa mẹ để bước vào một không gian mới chưa hề thân quen khiến em nước mắt lưng tròng bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em một giọng nói dịu dàng cất lên cẩm tú ngoan xinh như công chúa thế này ai lại khóc nhè cô lau nước mắt dẫn em vào lớp một bạn nhỏ có cái tên rất hay Cao Chính Dương thì tâm sự Nhiều lúc có bạn bị ốm hay đau bụng Thay rằng thoát cái cô đã giải quyết nhanh chóng như một bác sĩ thực thụ Em vẫn nhớ lần ấy bị đau bụng Vì đau quá nên em đã khóc Cô nhẹ nhàng vỗ về Bàn tay ấm áp của cô xoa dầu nhẹ lên bụng Khiến em đỡ đau hơn nhiều Kỷ niệm đó em không bao giờ quên Hay học sinh Nguyễn Thu Lâm Học sinh lớp 3A đã tâm sự lúc nào trong cô cũng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, sức trẻ và đặc biệt là tình yêu thương trẻ thơ. Mỗi tiết học của cô là một bức tranh muôn màu vô cùng sống động làm cho chúng em không khỏi tò mò và bị cuốn hút theo. Những lá thư yêu thương gửi tới thầy cô chính là lời tri ân sâu sắc của em Nguyễn Lưu Bảo Vi, lớp 4C trường tiểu học Tô Hiệu. Cô uốn nắn, sửa tỉ mỉ cả cách cầm bút, cách đặt tay, dáng ngồi, từng nét móc, nét lượn. Cô còn cầm tay em, giúp em viết từng nét một. Bàn tay cô mới ấm áp, dịu dàng làm sao. Từng con chữ run rẩy, meo méo của em, từng ngày, từng ngày đã tròn dần, đẹp dần lên. Em Vũ Ngọc Bảo Trâm, học sinh lớp 4Y đã chia sẻ. Cô dạy cho chúng con biết giá trị của cuộc sống, thiên nhiên tươi đẹp ra làm sao, dạy cho chúng con biết nâng niu một nhành hoa, biết yêu tiếng chim ca vào buổi sớm, biết sự ấm áp của tình yêu thương, giá trị của một lời chào, vẻ đẹp của một nụ cười. Cuối năm lớp tổng kết, học sinh nhiều điểm 10, công đầu là thầy cô, trường tôi hiệu em đấy. Em ơn thầy kính cô, hứa quyết tâm học giỏi. Các bạn có biết không, những dòng thơ trên chính là tâm tư, là tình cảm của Phùng Thị Phương Dung, học sinh lớp 3C gửi đến cô giáo của mình. Em Phạm Trúc Linh, học sinh lớp 4Y đã trích dẫn một câu nói Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó Nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm Thầy cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức, trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho em Chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa Thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến Em là Nguyễn Phương Thanh, học sinh lớp 2D, trường tiểu học Tô Hiệu. Em xin kính chúc thầy cô một ngày lễ 20 tháng 11 nhiều niềm vui và hạnh phúc. Yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu. Đời phơi phơi vui với xanh thơm, dậy mời, sông non gương chặt sự xanh, ngát ta dựng xây đất nước chúng ta mau cùng góp phần